Em à, Tiến Bia Sơn à, giả gỗ giải đá xin chào à, quý anh chị nhé Em đang chuẩn bị pha màu nhưng cái máy đã báo là cái diện tích cái, cái, cái màu của chúng ta gần hết rồi cái màu giả gỗ quý chị nhé Em sẽ sam pha màu giả gỗ để sơn cái bàn vi tính cái điện Em mục đích là hôm nay là em pha là em làm cái màu của cái bản mặt bàn trên này quý chị nhé Nó giống như này ạ Đó Và cái mặt bàn trên này em sẽ làm màu gỗ như này luôn Nhưng mà đây thì em sẽ pha cái màu sơn của chúng ta nha quý anh chị em à, tiến bia đã pha cái tính pha cái màu em đã bấm mã số đây cái số của chúng ta là cái đây ngón tay cái em chỉ đây quý chị nhé cái à, đây đấy cái giấy cùng đây ngón tay cái đây đó cái mã màu của nó là 2175 quý chị nhé đây ạ. 2175 nó hơi bị chói sao đấy quý chị nhìn không rõ à, càng ra xa thì càng bị à, em bấm đấy đây mã số của chúng ta đây là 2175 đây mà cái máy nó báo đấy thì là em phải khám phá cái máy pha màu này để cho màu vào thì chúng ta mới pha được quý chị nhé em sẽ làm một cái review này trước ạ rồi cái sau em sẽ làm cái pha giờ thì uh, em sẽ kiểm tra lại cái à, cái màu của chúng ta kiểm được kiểm hết luôn quý chị nhé em để cầm này quý chị đây nhé em mở lên thôi màu số 1 còn nó đang báo màu số 7 là đang thiếu hết đi quý chị gần hết chứ không phải là hết nhưng mà chúng, trước khi ờ, pha chúng ta phải cho đầy đủ màu nhé nó thiếu màu là không được đó nó thiếu màu nó tự ngắt rồi nó màu nó không đều màu ạ có thể là mình làm lần sau mình pha cho khách hàng khác là bị nhầm hoặc là đi làm nhà khác bị nó bị uh, nó bị lệch màu quý vị nhé cái màu nào thì mình ra cho màu đó ví dụ là mình pha cái màu đậm này ra màu đậm mình nhớ mã số của nó thì trong cái tông màu của nó có được có mấy màu giả gỗ đấy quý anh chị nhưng mà mấy cầu giả gỗ về em cũng thể tự ờ, chế tự pha nhé quý anh chị nhé không phải là không phải là mình ờ, mình muốn ấy là được đâu quý anh chị ạ em ta kiểm tra để em bỏ màu vào thôi màu này vẫn còn NS còn Viện em kiểm cả cả trong thì nó hai à, hai hai tầng màu mà cái này còn rồi sau khi em đã kiểm tra màu thì chúng ta thấy cái màu này hết thì chúng ta đổ vào để chúng ta pha nhé pha màu giả gỗ nó chưa hết hẳn nhưng mà gần hết máy nó báo luôn quý chị nhé đây em đã để một cái lon lên quý chị nhé lon của chúng ta đây đang màu đấy nó là 944 ml quý vị nhé này nó bóc rồi để em đổ vào nhé đổ vào thì chúng ta sẽ bắt đầu pha thôi quý chị nhé rồi cái này em vét sau cái lúc thời gian trong non này vẫn còn một ít thì chúng ta vét sau ạ này là khâu chuẩn bị chúng ta phải nắp cái dây điện vào quý chị nhé rồi như vậy là em đã xong rồi quý anh chị nhé chúng ta kiểm tra bên này đã xem là cái dây điện nó nắp hết chưa rồi còn một cái dây này chưa nắp rồi cũng chị này chúng ta phải nắp hết dây điện vào thì nó mới xả màu được quý chị nhé cái ống đầu điện này, này. để em nắp lại em ờ, mình lại quên thì không được quên cái là nó không có màu nó ra đâu rồi toàn bộ hết đã xong rồi Rồi cuối video em à, cũng à, xin phép dừng ở đây nhé Để em chuẩn bị à, một lon sơn khác này Em sẽ pha màu giả gỗ cho quý anh chị nhé Để làm giống cái màu bàn của chúng ta Sau khi quy trình em đã chuẩn bị xong rồi Cái mã số đây thì em đã bấm trên đấy rồi Cái lon này tí nữa em sẽ vét lại để lại để tận dụng cái màu thôi Em sẽ pha cái màu gỗ của chúng ta là như màu này quý anh chị nhé Trên máy tính của mình chúng ta là như màu này đó Rồi cuối video em Tony Tiến à, à, à, à em Tiến Bia xin phép dừng đây nhé em Tiến Bia sân giả vô giả đá xin phép dừng đây xin quý anh chị xem thấy bổ ích và thấy hay anh em nào thấy hay thì nhớ tặng em một like nhé cái này là em pha cái màu sơn uh, giả gỗ thì chúng ta pha như này thì nó chuẩn hơn pha tay pha tay nó sẽ bị uh, uh, lệch màu và cái trộn màu nó không đều quý vị nhé em pha máy thì xong một tí máy nó nắc nó đảo màu sẽ đều rồi rồi à, quý chị xem thấy hay bổ ích thì nhớ tặng em một like để em có động lực ra video đều để phục vụ trên kênh à, tiến biên sân giản gỗ giả đá nhé quý chị này à, à, quý chị nào chưa bấm nút đăng ký kênh hãy bấm nút đăng ký kênh để người đầu tiên nhận được khi em tiến biên sân giản gỗ giả đá có video mới là quý chị là người đầu tiên nhận được miễn phí nhá rồi em xin chào lại quý chị video sau ạ à.